Kinh Chánh Pháp Niệm xứ Hán dịch Đời Nguyên Ngụy Đại sư Cù Đàm bác Nhã Lưu Chi Việt dịch Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Phẩm 6 Quán Thiên Dạ Ma Thiên Lại nữa, này các tỳ kheo đã biết quả báo của nghiệp, siêng năng tu tập không ngừng, quan sát trên cõi trời tam thập tam còn có cõi trời nào thù thắng, tự tại hơn cõi trời ấy không? Dùng văn tuệ, biết trên cõi trời tam thập tam còn có nơi chốn tất cả đều thù thắng, quả báo, ánh sáng đều thù thắng, đó là cõi trời dạ ma. Nhờ ba loại giới được sinh lên cõi dạ ma, đó là ba giới không sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm. Tụ tập ba giới này không thiếu, không thiếu sót rơi rớt, không hủy phạm. Đó là giới mà chư thánh khen ngợi, luôn được mát mẻ, dần dần đạt được niết bàn, giống như bạn lành. Giới như cầu vượt qua biển sinh tử. Ai có cầu giới này sẽ qua khỏi biển sinh tử đến bờ giải thoát. Người tu hành lại suy xét kỹ, thấy vị tỳ kheo quan sát bảy chi giới, quan sát quả báo của nghiệp có thượng, trung, hạ, như đã nói ở trước. Sau đó quan sát cõi dạ ma trên núi Tu Di có những nơi nào, cao bao nhiêu, có ánh sáng gì. Quan sát như vậy, với tri kiến mình biết được chúng sinh không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, tự giữ giới, dạy người giữ giới, tạo lợi ích cho cả mình và người thì được sinh lên cõi trời kia. Với tri kiến biết được cõi dạ ma cao 6 vạn do tuần, cao gấp 2 lần tầng trên cùng của núi Tu Di. Cõi dạ ma có bao nhiêu trực xứ, cao bao nhiêu, mặt đất bằng gì. Với tri kiến biết được, cõi dạ ma có 32 trụ xứ, cao 5.000 do tuần. Cõi dạ ma ở giữa hư không như đám mây, nhờ gió nâng đỡ, bên dưới nhờ nước nâng đỡ, nước nhờ gió nâng đỡ, đó là gió diễm ba, nâng đỡ cõi dạ ma như nâng đỡ đám mây. 32 trụ xứ đó là một Thế lực 2. Thừa xứ du hành 3. Vân xứ du hành 4. Tích phụ 5. Tâm tướng 6. Sơn thọ cụ túc 7. Quảng bác hành 8. Thành tựu 9. Thắng quang minh 10. Chánh hạnh 11. Thường lạc 12. Tăng trưởng pháp 13. Nhất hướng lạc 14. Lạc hành 15. Chủng chủng tạp 16. Tâm trang nghiêm 17. Phong suy 18. Sùng cao 19. Mạc tuyền hành 20. Bách quan minh ngạn 21. Sơn tụ hành 22. Nguyệt kính 23. Ức niệm lượng 24. Già thi ca 25. Giải thoát thiền 26. Mạng thượng mạng 27. Hạ nhập 28. Giai hành 29. Tự thân kính 30. Mạng thân quang minh 31. Thượng hành 32. Lâm quang minh Đó là các trụ xứ của cõi trời dạ ma Vị vua cõi dạ ma tên là Mâu Lâu Đà Như Thiên Vương Đế Thích chủ cõi trời tam thập tam tên là Kiều Thi Ca, thiên vương cõi dạ ma, thuận hành chánh pháp, thần thông diệu lạc của thiên vương ấy gấp ngàn lần đế thích. Thần của Màu Tu Lâu Đà, cao năm do tuần, sáng rực thù thắng, còn thân của đế thích chỉ cao một cư xa. Oai lực phần thân của Mâu Tu Lâu Đà gấp trăm ngàn lần đế thích. Quả báo của thiên vương cũng vậy. Quan sát xong, tỳ kheo nói kệ. Như người mang vật nhẹ, qua biển không bị chìm, người ít tạo việc ác, lên trên không xuống nước, như cánh chim vững chắc, bay lượn trong hư không, người giữ giới kiên cố sẽ được sinh lên trời. Tỳ Kheo đã quan sát nhân quả của cõi trời dạ ma. Cõi này có bốn núi lớn, cao một vạn do tùng, đó là Thanh Tịnh, Vô Cấu, Đại Thanh Tịnh, Nội Tượng, còn có những ngọn núi khác đủ các chủng loại, màu sắc, hình tướng, công đức. Như vậy, có hơn ngàn ngọn núi khác trang sức các thứ hoa trời. Cõi dạ ma được trang trí như vậy. Trong 32 trụ xứ của cõi này có các ngọn núi, dòng sông, ao sen, vườn rừng vây quanh, được trang trí đủ hình tướng, hương sắc, mùi vị. Cày hòa có đủ các vị như sông núi, cây cối, ao vườn của cõi trời tam thập tam. Cây cối, ao vườn, cảnh vật ở đó đẹp hơn cả cảnh vật xinh đẹp nhất của cõi người. Những sự thù thắng của cõi trời tam thập tam không sao sánh kịp cõi dạ ma. Vì sao? Vì nhân quả nhiều. Cõi ấy có vô lượng phước đức của nghiệp thiện, có trăm thứ nhân quả công đức do nghiệp thiện hóa sinh, thật không sao nói hết. Vì sao không thể nói hết? Vì oai lực của các nghiệp lưu chuyển nhiều. Nghiệp quả ấy, nơi tất cả chúng sinh cũng không thể nói hết. Nhờ nghiệp thiện nên được sinh lên trời. Cõi dạ ma có đủ những thứ mà không thể nói hết. Trong ngàn phần quả báo của cõi trời ấy, ta chỉ có thể nói được một phần. Vì sao? Vì người giữ giới sẽ được quả báo. Giờ đây xin nói rõ. Người giữ giới nghe được thì siêng năng, người tu trí tuệ thì càng siêng năng gấp 10 lần. Vì sao biết người giữ giới có sự sai khác như thế? Vì người giữ giới được sinh lên trời kia, người tu trí thì đạt niết bàn. Như vậy, ta đã nói về công đức của giới và trí. Những ai đã biết quả báo của giới và trí thì nên nghĩ, giữ giới còn như vậy, huống gì là tu trí. Ta đã nghe thế nên siêng năng tu tập, nếu ai nói như vậy sẽ được quả báo bậc trung, lại do nhân duyên mà nói pháp khác. Vị trời ấy thọ hưởng hoang lạc, lâu không gì ngăn ngại, nhưng vẫn bị thoái đọa. Không còn quyền lực, huống gì dục bộn cõi người, có nhiều tội lỗi, chút ít vị vui, lưu chuyển không ngừng, không được an ổn, thường phá hoại, đủ sự khổ đau, lo sợ giặc cướp, ta sẽ nói những nhân duyên khác nữa. Ngoại đạo cho rằng tất cả đều do ma hê thủ la tạo ra, không phải do nghiệp. Còn người thì không biết được vì muốn ngăn chặn ngoại đạo nên nói nhân quả. Thấy có nhân quả, thật có duyên sinh, không phải do ai tạo ra, không phải không nhân, tất cả nghiệp nhân phải có quả tương xứng, không phải do nhân này mà chịu quả khác. Không có nghiệp thiện mà sinh vào địa ngục, không có nghiệp ác sinh lên trời. Người do tu nghiệp thí, giới, trí nên được sinh lên trời. Hai sự khổ vui đó không sao nói hết, diệu là cõi trời không thể ví dụ được một phần nghiệp của người ấy, giờ đây chỉ nói một ít. Ha ha ha,